lòng mẹ bao la như biên thái bình rạc rao tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào lời mẹ em mãi như đông lúa chiều rì rao tiếng ru bên thêm trăng tà soi bóng mẹ yêu lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ lời ru mang mát em như sao dịu giật dơ nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ thương con thao thức bao đêm trường con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lội gieo neo nuôi con tới ngày an thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc mái đầu muộn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng con mẹ hát câu êm đềm dù lòng thơ âu quạng gì khi thức trăng đêm bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con mái tóc trót đành đắm một sương hai nắng cho bạc mái đầu muộn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm tháng trì thức bao đêm trường con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lội gieo